À, xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện thì à, hôm nay à, mình tháo cái bộ à, ly hợp ừ, bully ở trên cái cầu à, có ba số tiến một số lùi này ra thì tiện thể mình sẽ à, quay cái nguyên lý cho các bạn xem cái bộ ly hợp nó hoạt động như thế nào thì các bạn nào biết rồi thì à, có thể bỏ qua còn các bạn nào mà chưa biết về cái nguyên lý hoạt động của nó thì có thể theo dõi video này tham khảo thêm à, thì à, bây giờ thì mình sẽ quay cho các bạn từng cái bộ phận một của cái à, bộ ly hợp mà dùng bu ly này nhé thì, à, thì trước tiên là cái bộ này thì nó có một cái bu ly này cái bu ly này thì à, nó không giống những cái bu ly khác đi này thì nó ở hai đầu của nó là đều có dùng vòng bi đầu ngoài này và đầu này là hai đầu cái bully này là dùng vòng bi các bạn nhé có nghĩa là bình thường nó không có truyền lực mà nó là chạy trớn bình thường thôi đấy thì à, ở trong cái bully này nó có bộ hai cái bộ má má ma sát đây là một này và trên cái à, mặt nắp này là hai này đấy chính hai cái má và hai lá côn cái lá côn này đây mới chính là lá côn dùng để truyền lực này trên bộ lá côn này thì à, nó có những cái răng sáu cạnh này à, bộ răng này sẽ được lắp với bộ răng này và à, cái lá côn này lúc nào cũng quay này lúc nào lá côn này cũng cũng chuyển động cái lá côn này là lúc nào nó cũng chuyển động cùng với cái bộ số này đấy có nghĩa là nó khớp chết với cái bộ trục này và nó lúc nào nó cũng mình nói nhầm à, cái bộ lá côn này lúc nào nó cũng đứng im cùng với cái trục này còn à, động cơ của mình sẽ chuyển động xuống dưới cái buli này có nghĩa là buli thì lúc nào cũng quay đấy hai cái lá côn này thì lúc nào cũng đứng im cùng với cái trục này có nghĩa khi mình chưa kéo côn thì à, bully nó cứ quay không vậy thôi và giữa hai lá côn thì nó sẽ có một lá thép đây cái lá thép này mới chính là lá thép giữ, giữ vai trò dẫn dẫn chuyển động này đấy nó cài cái vấu này vào đây đây cái lá thép này nó sẽ có cài một vấu này hai vấu này ba vấu này là để chuyển chuyển động đó là khi các bạn là đây đấy và khi các bạn đậy vào như này bình thường thì nó rất là lỏng cái à, lá côn này nó sẽ quay không nó sẽ không bám vào cái cái chuyển động này cái khớp à, cái vấu uh, ờ, chuyển chuyển động này là bình thường hai lá côn nó rất là lỏng à, tại sao nó lỏng là bởi vì uh, ở cái con uh, má này nó có một cái bộ ba cái chốt đây nhá các bạn nhìn ba cái chốt này đây đây đây này đấy khi các bạn lắp lên ấy thì ba cái vấu này nó sẽ tì vào cái mặt này nó tì vào cái mặt này thì cái này nó như một cái đòn bẩy này đè xuống thì nó sẽ rút cái này lên rút ba con ốc này lên này khi mình nắp ấy, thì nó tì vào cái vấu này vấu này nó sẽ tì vào cái mặt này nó đè cái này xuống thì nó rút ba con ốc này lên đấy cái mặt này nó sẽ co vào này nó ép xuống này thì khi đó là cái lá côn ba cái lá côn này nó hở nó có một cái độ khoảng hở nhất định nó sẽ không ép chặt vào với cái, cái, cái mặt này vì vậy khi các bạn truyền chuyển động ấy thì nó cái lá côn này nó chỉ có quay không như thế này thôi đấy cái lá côn này nó quay không nó không có ma sát tì vào cái cục uh, vấu giữ chuyển động này và nó sẽ quay không bình thường ấy là các bạn kéo côn về vị trí như thế này đấy thì khi đó là cái này nó đẩy ra này cái mặt vít này nó đẩy vào mấy cái con cóc này nó đẩy ra này thì cái con cóc này ép xuống là côn nó sẽ nhả côn nó nhả thì là lúc đó nó không bám nó không bám côn thì là chuyển động nó sẽ không có chuyển động máy vẫn nổ nhưng mà không có lần chuyển động vào cái hộp số này và khi các bạn là nhả côn này thì cái này nó sẽ co vào trong như này đấy thì khi đó cái này nó được nhả ra này nó nhả ra nó sẽ ép chặt vào ba cái lá côn này lại này và cái cái vấu sắt này và chuyển động nó sẽ được chuyển động từ cái bu này qua cái lá sắt này qua cái vố sắt này ép vào hai cái lá côn này hoặc trên cái lá côn này nó có 6 răng nó sẽ ép vào cái trục này khi đó nó mới có chuyển động lên cầu thì uh, mình có thể truyền đạt thì nó không được rành mạch lắm thì qua đây các bạn à, có thể xem qua lại nhiều lần thì các bạn cũng sẽ hiểu được cái nguyên lý của nó thôi đấy thì các bạn đừng có các bạn có góp ý gì thì à, xin vui lòng để lại dưới bình luận còn về cách trình bày thì à, mình cũng không không được rành mạch lắm nhưng mà nguyên lý thì nó chỉ có như thế thôi đấy để các bạn xem à, có thể tham khảo thêm ở những chỗ à, video của người khác dạ, cảm ơn các bạn à, đã theo dõi video của mình thì những cái đồ này thì mình chỉ khi nào mình tháo ra xong là mình mới có cơ hội để mình làm cho các bạn xem thôi chứ bình thường mình cũng không có thời gian tháo ra làm gì cả nên là tiện thể tháo ra thì để cho các bạn cùng tham khảo Dạ, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình à, các bạn à, thấy video hay thì nhớ đăng ký kênh dạ, bật chuông thông báo và đừng quên à, ấn like để à, mình có động lực làm những cái review khác